thì đây cũng chỉ là những ờ, ý kiến riêng của mình về trận đấu còn những anh em nào đang chơi qua thầu qua cò và chưa có trang riêng để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram ờ, kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi vì nếu mà anh em chơi qua trung gian qua thầu qua cò thì chỉ có các kèo đơn giản như là kèo hiệp 1 này kèo cả chặn rồi kèo ờ, tài xỉu thôi chưa tính đến việc là anh em sẽ bị mất like khi chơi bên ngoài nữa đấy và còn nhiều vấn đề phức tạp khác nữa nhưng mình chỉ nói đại loại như vậy thôi còn anh em khi chơi có một cái trang riêng để chơi ấy, thì anh em có thể ra vào được nhiều cái mã kèo như là kèo gung kèo thẻ kèo gốc nè hay là kèo ờ, cả hai đội đều ghi bàn nói chung là rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn hello chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, cao tiến soi kèo hãy để lại một like cũng như ấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được ờ, thông báo khi có video mới nhất trong video này mình sẽ nhận định cho anh em cuộc đối đầu giữa MU với Nottingham trong khuôn khổ bán kết lượt về ở giải đấu cúp Liên đoàn Anh Trận đấu này à, sẽ được diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 2. Ở trận lượt đi thì à, mình cũng đã cho anh em trên nhóm húp được hai mã kèo à, MU chấp 0.75 cùng với tài 2.5 cả trận rồi. Thì ở trận đấu đó, MU đã kiểm soát bóng vượt trội đến 67% và đã giành chiến thắng thuyết phục trước Nottingham với tỷ số 3-0 bằng các pha lập công của Marcus Rashford, Wigot và Bruno Fernandes. và MU dưới thời huấn luyện viên Ten Hag thi đấu rất ổn định và đang tiến gần tới danh hiệu đầu tiên khi đang có lợi thế rất lớn để bước vào trận chung kết cúp liên đoàn Anh năm nay. À, và sau trận đấu này, MU sẽ tiếp đón uh, à, Sheffield ballet trên sân nhà tại ngoại hạng Anh, một đối thủ uh, cũng rất khó chịu cho MU. Cộng thêm việc là Quỷ đỏ đã có lợi thế với chiến thắng đậm 3-0 ở trận lượt đi thì chắc chắn rằng uh, huấn luyện viên Ten Hag sẽ xây tua đội hình và dưỡng sức cho các cầu thủ chủ chốt để tập trung cho mục tiêu top 4 giành vé dự cúp C1 mùa này thì MU cũng đang có phong độ ờ, rất tốt khi thắng tới 8 hòa 1 và chỉ nhận một thất bại trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Còn bên phía đội khách Nottingham đang có được 21 điểm sau 20 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 13 tại ngoại hạng Anh. Đội bóng này ờ, cũng chỉ đang cách nhóm cầm đèn đỏ chỉ 4 điểm cách biệt mà thôi. Đến với trận lượt về cúp Liên đoàn Anh lần này, Nottingham gần như là không còn cơ hội để lật được ờ, thế cờ trước Manchester United Thêm với việc là ở rất gần nhóm xuống hạng nên chắc chắn Nottingham sẽ không đặt quyết tâm quá nhiều vào trận đấu đêm nay. À, thay vào đó là nhắm đến một vị trí an toàn trên bảng à, xếp hạng tại ngoại hạng Anh và phong độ của Nottingham à, hiện tại cũng không đến nổi tệ khi có được 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Còn nói về lịch sử đối đầu thì à, MU nắm hoàn toàn thế chinh cơ ở 7 trận đối đầu nhau gần nhất MU toàn thắng trước Nottingham ngay trong hiệp 1 cũng như là cả ở cả trận đấu và ở cả 7 trận này đều ờ, kết thúc với mức bàn thắng từ 3 bàn trở lên à, một ít ờ, thông số khác như là quỷ đỏ không thua trước Nottingham ở 8 trận gặp nhau gần đây và Nottingham đều bị MU đâm thủng lưới 10 trận đối đầu gần nhất nhưng hai đội gặp nhau thường diễn ra với thế trận phải nhận rất ít thẻ phạt từ trọng tài điển hình như ở 10 trận gặp nhau gần đây cặp đấu này chỉ phải nhận từ 1 đến 3 thẻ trên mỗi trận đến với tỷ lệ kèo MU chấp đổi khách với mức chấp là 1.25 và mã kèo tài xỉu cả chặn là 2.75 với những gì à, mình đã phân tích chắc chắn trận đấu này sẽ diễn ra không quá quyết liệt vì cả hai đều đang có mục tiêu riêng tại giải Ngoại hạng Anh à, và hai đội chỉ được nghỉ chưa đến 3 ngày sau khi trận đấu này kết thúc và đặc biệt là Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn rất là căng não nên cả hai huấn luyện viên của hai đội đều có những à, toan tính riêng cho mình và sẽ không bung hết sức cho trận đấu đêm nay khi mà kết quả đã được à, định đoạt trước đó chốt lại là anh em nên vào mã kèo xỉu 2.75 cả chặn là lựa chọn an toàn nhất thì đây cũng chỉ là những ờ, ý kiến riêng của mình về trận đấu còn những anh em nào đang chơi qua thầu qua cò và chưa có trang riêng để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram ờ, kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi vì nếu mà anh em chơi qua trung gian qua thầu qua cò thì chỉ có các kèo đơn giản như là kèo hiệp 1 này kèo cả chặn người kèo ờ, tài xỉu thôi chưa tính đến việc là anh em sẽ bị mất like khi chơi bên ngoài nữa đấy và còn nhiều vấn đề phức tạp khác nữa nhưng mình chỉ nói đại loại như vậy thôi còn anh em khi chơi có một cái trang riêng để chơi ấy, thì anh em có thể ra vào được nhiều cái mã kèo như là kèo gung kèo thẻ kèo gốc nè hay là kèo ờ, cả hai đội đều ghi bàn nói chung là rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một lượt like một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, cao tiến sơ kèo